Xin chào mọi người, mình là Tuấn Vũ Thì hôm nay á, mình làm một cái video này á, giới thiệu mọi người về cái con bot uh, Gold, con bot vàng mà mình uh, tự viết Nó buy sell uh, chiều Thì ở đây á, mình có đăng nhập một tài khoản demo nha Con bot này là do mình viết nha Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cái cách cài đặt cái con bot buy sell thì đầu tiên mình đăng nhập một tài khoản vào MT4 con bot này hoạt động trên nền tảng MT4 nha mọi người à, sau khi mình đăng nhập thì bây giờ bắt đầu mình bỏ con bot vào đây con bot bài cell mình vào sẽ vào thư mục này new folder mql4 sau đó mình thả bot vào đây sau khi thả bot thành công á, mình nhớ bật cái công cụ tool này lên nha vô phần mục tool option và một cái click uh, giống như uh, giống như trong hình nè mọi người ok thì sau khi ok là chỗ này nó auto trading nè khi nào nó màu xanh như vậy là ok bây giờ á mọi người lấy một cái à, chạc chạc của gon á. thì ở đây mọi người để ý nha ở đây nó có những chạc ẩn nè mình lấy cho đúng nha mở ra hai chặt ở đây á, là mình làm một con bot buy và con bot sell con bot này nó không có dựa theo phân tích kỹ thuật mà nó sẽ vào cái lệnh thị trường ngay lúc đó nó có thể vào một một buy và một sell thì ở đây để mình giải thích nữa ha mình à, lấy cái thông số thông số nó đây cái à, mấy cái này thì mình không cần quan tâm ha cái dòng này là TB TB cái này là tính theo bếp tính theo bếp thì mọi người có thể tùy chỉnh bao nhiêu à, tùy mình ví dụ à, mình mục đích của mình là vừa cài tiền lót và tiền lãi thì có thể mình dùng cái phương pháp này dùng 500 còn này top lót mọi người có bật hay không tùy nha nhưng mà theo mình nên quản lý bằng cách bật stop lót ở đây à, mình sẽ stop 50 giá là 5 ngàn lệnh bao nhiêu là tùy mình nha mọi người ví dụ mọi người đi tài khoản ít tiền thì đi không 01 thôi còn cái này á cái dòng khi mọi người bật tru này đó là chức năng bật stop loss nè nó sẽ bật lên còn nếu mà mọi người để về á là nó sẽ không không có stop loss như mình á mình quản lý bằng stop loss nha đây là cái lệnh đầu tiên mình muốn đi bao nhiêu có đây là khoảng cách vào lệnh khoảng cách vào lệnh ví dụ là giá đây 1638 bây giờ ở đây 300 có nghĩa là ba giá thì mình đang cho con bot mình là bay đúng không khi nào nó giảm xuống ba giá thì tự động nó sẽ bay lên thì ở đây á, mình muốn cho bao nhiêu, chỉnh bao nhiêu là tùy mình nhưng mình mình bào lãi thì mình để 30 không phải ba giá thôi ở đây là mình giới hạn lại cái phần này phần giới hạn lệnh ví dụ mình chỉ cho tài khoản này bay tối đa là 50 lệnh khi nó đạt cái ngưỡng 50 lệnh là nó sẽ bot nó sẽ không vào lệnh nữa còn hai cái dòng này á, mọi người à, chỉ để ý dòng này thôi nha ở đây nó có ba hệ số gấp lệnh ví dụ mình bật chức năng này thì ở đây nãy cần cài 0.01 đúng không thì 0.3 giá cái lệnh tiếp theo nó vẫn là 0.01 là nó chỉ rải lệnh thôi chứ nó không có nhồi lệnh còn này là hệ số nhân nè ví dụ hệ số nhân ví dụ 0.01 thì cái lệnh thứ hai nó sẽ là 0.02 lệnh thứ ba sẽ là 0.03 lệnh thứ tư và lệnh thứ năm nó sẽ nhỏ lên từ từ nhưng mà nó ngồi nó ngắn lại còn đây là hệ số nhân nó cao hơn nữa lệnh đầu tiên 0.01 lệnh thứ hai 0.02 lệnh thứ ba 0.03 rồi thì mình tùy vào mục đích của mình nha thì mình muốn chạy như thế nào như riêng mình á, thì mình sẽ chạy chức năng này mình không có uh, nhồi lệnh mà mình rải lệnh thôi cái số magic này để phân biệt bot nha mọi người nói chung là không cần chỉnh nè còn cái dòng này á là cái chức năng này á là có nghĩa là trung bình giá thì ở đây á mình rải lệnh thì TB nó sẽ riêng từng lệnh chứ nó không có để chùm chung nhưng mà khi mình bật chức năng này á thì khi á, dụ ở đây có 10 lệnh thì 10 lệnh nó nó dương về đô này tính đô nha mọi người khi nó dương về 10, 10 đô á, là tự động nó sẽ chốt tất cả các lệnh ví dụ nó có 10 lệnh bay nhưng mà khi 10 lệnh đó nó cộng lại nó dương được 10 đô thì nó sẽ tự động nó chốt tất cả lại còn nếu mà mọi người tắt chức năng này á thì TB nó sẽ riêng từng lệnh ví dụ TB ở đây là à, 50 hay là 5, 5 giá hay là à, không à, 0,5 giá đi thì TB nó sẽ riêng từng lệnh thôi còn bây giờ mình bật chức năng này khi mà tất cả các lệnh đó, nó dồn chung về một điểm á thay vì mình dồn chung một TB mà cái này mình sẽ à, tính vào dương số số tiền dương đó dương được 10 đô hay bao nhiêu thì mình tự chỉnh như đây mình dương 5 đô thôi 5 đô nó sẽ tự động nó chốt còn ở đây là chức năng trailing trailing này á, là một cái công thức thứ ba mà do mình à, tự tự à, làm đó khi mình bật chức năng này á là nó sẽ có chức năng là gỡ lệnh ví dụ cái lệnh đầu tiên ví dụ mình có 10 lệnh đi thì cái lệnh đầu tiên và cái lệnh cuối cùng mỗi lần nó chỉ gửi hai lệnh đó là còn 8 lệnh khi nó hồi về nó cũng gỡ được hai lệnh là còn 6 lệnh mỗi lần nó chỉ gỡ đúng hai lệnh thôi thì mọi người cân nhắc cái, cái phương pháp mà mình chạy nha mọi người chạy phương pháp nào thì chạy theo kiểu đó ví dụ ở đây phương pháp 1 là TB riêng từng lệnh phương pháp 2 là TB về một điểm tất cả TB một điểm nó sẽ chốt hết nó đánh lại từ đầu phương pháp 3 mỗi lần chỉ gỡ hai lệnh đó mình để cho ba phương pháp thì con bot này chỉ thả vào là nó nó chạy thôi nó không có phân tích kỹ thuật gì hết đây là một bài còn đây sẽ là sale đây mình chạy khung nào cũng được nhé mình cài như thế nào cũng được ngược lại hay là ở bên kia TB thì đây à, xu hướng đang sale đi mình có thể TB dày đây, khoảng cách vào lệnh đây. như ở đây 20 hay bao nhiêu thì mình không phí hai giá mình bào lót mà mình nhồi lệnh hay không là do mình nhé đây khi mà mình để tổng lệnh như vậy nè ví dụ bên kia xu hướng bây giờ là nó đang sell nhiều hơn buy thì mình có thể chạy một chiều thôi cũng được mình chạy một chiều thì mình mở một chặt thôi mỗi một chặt là chạy một chiều ví dụ chặt là chặt bay chặt ghi chặt sale gì đó Đấy. nó sẽ vô bay và sale luôn đây thông số nha mọi người nó có ba chức năng nha bay sell ở đây con bot này là tự mình à, à, viết ra thì cái công thức là cũng do mình tại vì mình quản lý theo thứ nhất đó là quản lý theo tóm lót thứ hai là quản lý theo cái phần giới hạn lệnh thì mình dùng cái con bot này là để à, bào bào cơm bay sale là nó vô cùng một lúc ví dụ mình đón xu hướng này đang bay đúng không mình chỉ thả một con thôi mình tắt cái con chặt sale đi nhưng mình tắt cái chặt này đi thì nó chỉ bay thôi nó không sale còn khi mình muốn mở thì mở hơn hai chạp thì nó sẽ bay sell và khi sạch lệnh đúng không nó sẽ vào lại ngay điểm đó nữa ở đây thì mình cũng chỉ hết cái thông số rồi ha thì à, ví dụ mà ai có muốn chơi á, thì mình khuyên là nên chơi cái tài khoản sen thôi nhỏ thôi thì mình chạy một tài khoản này cũng khá lâu rồi nó nói chung là cũng ok mình dùng cái phương pháp là vừa vào tiền lót và vừa tiền qua hồng tiền tiền tiền à, lãi thì mà để tồn tại được á là mình phải à, cắt lỗ thứ nhất là phải cắt lỗ nè thứ hai là mình phải giới hạn nè giới hạn cái lệnh này nè mình mình có thể tính toán được nó đi một giá nó bao nhiêu lệnh và mình âm âm bao nhiêu tiền là mình biết được hết mình có thể giới hạn cái phần rủi ro là để tồn tại thì phải giới hạn lại thôi thì mọi người ai muốn sử dụng con bắp này á, thì cứ inbox cho mình nha mình có để chi tiết cái phần mô tả đó mình có để số zalo thì à, mình ở Bình Dương nếu mà ai có ở gần mình á, thì hãy có thể giao lưu trực tiếp à, mình chia sẻ những cái kiến thức với nhau mình thì cũng à, một tay nghiệp dư thôi à, cũng rất vui để gặp gỡ mọi người nói chung là mọi người thấy hay thì À, cho mình một like ha và một đăng ký kênh để mình có cái động lực để mình ra những cái video tiếp theo à, xin cảm ơn mọi người ha